Lãnh đạo thế giới chúc mừng Biden đắc cử Nhiều lãnh đạo thế giới gửi lời chúc mừng Joe Biden ngay sau khi ông được truyền thông đồng loạt xướng tên là Tổng thống thứ 46 của Mỹ. Tôi xin chúc mừng Tổng thống Mỹ mới đắc cử Joe Biden, Thủ tướng Ireland Michael Martin đăng trên Twitter ngày 7 tháng 11. Joe Biden là người bạn thực sự của Ireland trong suốt cuộc đời mình. Tôi mong được làm việc với ông trong những năm tới. Tôi cũng mong được chào đón ông quay về quê hương khi tình hình cho phép. Biden vượt mốc 270 phiếu đại cử tri sau khi giành chiến thắng băng tính quyết định tại bang Pennsylvania, trở thành tổng thống đắc cử của Mỹ. Ông sinh ra trong một gia đình công giáo gốc Ireland, trưởng thành tại thành phố Scranton, bang Pennsylvania, sau đó chuyển đến sống tại bang Delaware. Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng nhanh chóng chúc mừng Biden và Kamala Harris, nữ phó tổng thống da màu đầu tiên của Mỹ. Hai nước chúng ta là bạn bè, đối tác và đồng minh thân thiết – Quan hệ của chúng ta độc nhất vô nhị trên trường quốc tế. Tôi thực sự mong chờ được cùng làm việc và xây dựng điều đó cùng cả hai, Trudeau đăng trên Twitter. Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng gửi lời chúc mừng Tổng thống đắc cử Biden và Phó tướng Harris trên Twitter. Tôi mong đợi vào sự hợp tác trong tương lai với Tổng thống Biden. Tình hữu nghị xuyên đại Tây Dương của chúng ta là không thể thay thế nếu chúng ta làm chủ được những thách thức lớn của thời đại. Bà cho biết trong một thông báo. Thật tốt, vì cuối cùng chúng ta có được con số rõ ràng. Chúng tôi mong muốn được hợp tác với chính phủ tiếp theo của Mỹ. Chúng tôi muốn đầu tư vào hoạt động hợp tác của mình cho một khởi đầu xuyên Đại Tây Dương và thỏa thuận mới. Ngoại trưởng Đức Heiko Maas đăng trên Twitter ngày 7 tháng 11. Thủ tướng Anh Boris Johnson chúc mừng cả Biden vì đắc cử và Phó tướng Harris vì thành tựu lịch sử của bà. Mỹ là đồng minh quan trọng nhất của chúng tôi. Tôi mong muốn hợp tác chặt chẽ về những vấn đề ưu tiên chung của hai bên từ biến đổi khí hậu đến thương mại và an ninh. Ông viết trên Twitter, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chúc mừng Biden và lưu ý về những thách thức hai nước cần đối mặt. Người Mỹ đã lựa chọn tổng thống của họ. Chúc mừng Joe Biden và Kamala Harris. Chúng ta có rất nhiều việc phải làm để vượt qua những thách thức hiện nay. Hãy hợp tác cùng nhau, ông viết. Người dân Mỹ đã lựa chọn tổng thống thứ 46 của họ. Chúc mừng Joe Biden và Kamala Harris. Chúng tôi xin gửi lời chúc may mắn và mọi điều tốt đẹp nhất – đồng thời mong đợi hợp tác để giải quyết những thách thức phía trước, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez viết. Thủ tướng Zimbabwe Emerson Mnangagwa cũng đăng bài trên Twitter sau khi Tổng thống thứ 46 của Mỹ được sướng tên. Thay mặt người dân Zimbabwe, xin nhiệt liệt chúc mừng Tổng thống đắc cử Joe Biden với chiến thắng của ngài. Zimbabwe chúc ngài luôn thành công trong việc dẫn dắt người dân Mỹ. Tôi mong chờ được hợp tác với ngài nhằm tăng cường hợp tác giữa hai quốc gia, lãnh đạo Zimbabwe viết. Joe Biden là người bạn thực sự của Hy Lạp. Tôi chắc chắn dưới thời ông ấy, quan hệ giữa hai nước sẽ phát triển thậm chí mạnh mẽ hơn. Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis viết trên Twitter. Ngoài ra, một số quan chức cấp cao trong chính phủ các nước cũng đã đăng bài chúc mừng. Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga chúc mừng Joe Biden giành chiến thắng tại Nhà Trắng, cam kết làm việc với Đảng Dân Chủ để tăng cường hơn nữa mối quan hệ của các quốc gia.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 và cố gắng trở thành Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ. Nếu ứng cử viên Joe Biden chiến thắng trong cuộc tranh cử năm 2020 để trở thành vị Tổng thống thứ 46 của Mỹ, thì đây sẽ là nhà lãnh đạo già nhất nước Mỹ khi đắc cử ở tuổi 77. Ngôi vị này trước đó thuộc về người tiền nhiệm Donald Trump ở tuổi 70. Joseph Robinette Biden Jr. sinh ngày 20 tháng 11 năm 1942 tại Pennsylvania – Gia đình của ông từng giàu có nhưng bắt đầu xa sút khi Biden mới chào đời. Hệ quả là cả nhà ông phải chuyển đến sống cùng ông bà ngoại trong vài năm. Vào thập niên 1950, do suy thoái kinh tế tại địa phương nên thậm chí cha của ông Biden còn không tìm được việc làm ổn định. Mãi về sau, gia đình của Biden mới duy trì trở lại được lối sống của tầng lớp trung lưu Mỹ. Mãi về sau, gia đình của Biden mới duy trì trở lại được lối sống của tầng lớp trung lưu Mỹ. Khi còn là sinh viên, ông Biden tham gia đội bóng bầu dục và dù không thực sự xuất sắc về mặt học tập, nhưng bản thân ông lại có thiên bẩm về tài năng lãnh đạo. Bản thân ông Biden đã từng được bầu làm chủ tịch lớp khi đang học năm 3 và năm cuối đại học. Điều đáng ngạc nhiên là ông Biden bị tật nói lắp và chúng ảnh hưởng đến ông rất nhiều trước năm 20 tuổi. Dẫu vậy, vị chàng trai trẻ Biden vẫn kiên cường vượt lên số phận, trở thành tiền đạo bắt bóng của đội bóng bầu dục trường và lãnh đạo của lớp thời sinh viên. Nhằm loại bỏ tật xấu này, bản thân Biden đã phải luyện đọc thơ hàng tiếng đồng hồ trước gương để hoàn thiện khả năng hùng biện của mình. Tuy nhiên, tật nói lắp vẫn ảnh hưởng đôi chút đến sự thể hiện của ông Biden trong các cuộc tranh luận khi đã thấm mệt. Bất chấp tật xấu này, ông Biden vẫn cố gắng để tốt nghiệp trường luật, một ngành nghề mà sự hùng biện trở thành điều tất yếu trong mỗi phiên tòa. Tuy nhiên, vào năm 1970, ông Biden bất ngờ chuyển hướng sang con đường chính trị khi phục vụ trong Hội đồng hạt Newcastle. Năm 1972, ông Biden gây bất ngờ khi trở thành thượng nghị sĩ trẻ thứ năm trong lịch sử Mỹ sau chiến thắng tại Delaware ở tuổi 30 câu chuyện đắc cử của ông Biden cũng khá hy hữu khi chẳng mấy ai nghĩ rằng người đàn ông này có thể chiến thắng các chính trị gia giàu kinh nghiệm, mối quan hệ và tiền bạc khác. Chiến dịch tranh cử thượng nghị sĩ tại Delaware của Biden gần như chẳng có ngân sách do ông là một gương mặt mới. Chính em gái của ông Biden đã điều hành chiến dịch và nhân viên là các thành viên trong gia đình. Trong suốt mùa bầu cử, ông Biden luôn bị dẫn điểm và chẳng có hy vọng, nhưng bằng vào sự nhiệt huyết và khả năng kết nối cảm xúc với cử tri, đến từng địa phương nói chuyện trực tiếp đã giúp chính trị gia này thắng cách biệt hơn 3.000 phiếu. Tuy nhiên, niềm vui của ông Biden chỉ kéo dài vài tuần sau cuộc bầu cử khi người vợ Nelia của Biden và con gái một tuổi Naomi đã qua đời trong một cuộc tai nạn giao thông khi đi mua đồ Giáng sinh. Các con trai, Bell và Hunter của Biden sống sót và được đưa đến bệnh viện Bé Bell bị gãy một chân, còn Hunter thì bị dạn xương sọ. Đau khổ tột cùng, Thượng nghị sĩ Biden đã xem xét việc từ chức để chăm sóc gia đình, nhưng được lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ, khi đó là Mike Mansfield, thuyết phục ở lại. Hệ quả là ông Biden đã phải tuyên hệ nhậm chức thượng nghị sĩ bên cạnh giường bệnh của hai con trai. Năm 2008, ông Biden nhận được lời mời làm phó tướng cho cuộc đua tranh cử Tổng thống Mỹ từ chính trị gia Barack Obama – dù ban đầu không nhận lời, nhưng sau khi xây dựng được mối quan hệ thân thiết với nhau, ông Biden đã chấp nhận. Sau khi Tổng thống Obama đắc cử, ông Biden giữ chức Phó Tổng thống từ năm 2009 tới 2017. Dẫu vậy, bi kịch của cuộc đời vẫn chưa chịu buông tha Phó Tổng thống Biden. Năm 2016, cả nước Mỹ rúng động khi ông Biden tỏ ý định bán nhà để lấy tiền cứu chữa cho người con trai Tổng trưởng lý bang Delaware Bill Biden hiện đang bị ung thư. Người ngăn cản ông Biden bán nhà chính là Tổng thống Mỹ Barack Obama, người hứa cho ông mượn tiền để trị bệnh cho con trai. Diễn biến tiếp theo không được ông Biden chia sẻ, nhưng những gì được kể cũng đủ khiến thế giới kinh ngạc. Bên cạnh sự trân trọng tình cảm của hai nhà lãnh đạo hàng đầu nước Mỹ dành cho nhau, người ta càng không thể ngờ một phó tổng thống Mỹ lại phải nghèo đến mức nô ý định bán nhà lấy tiền chữa bệnh cho con. Căn bệnh ung thư não đã cướp đi người con trai của ông Biden vào tháng 5 năm 2015. Nỗi đau tột cùng cũng chính là lý do khiến ông Biden không tham gia cuộc đua Tổng thống năm 2016 dù có nhiều lợi thế, đặc biệt nhất là sự ủng hộ của Tổng thống Obama. Cuộc đua năm đó, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton đã không thể chiến thắng ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump, ông trùm tài phiệt bất động sản New York. Từ năm 2016, giới truyền thông đã đồn đoán về khả năng ông Biden sẽ ra tranh cử, nhưng mãi tới tận năm 2019, nhà chính trị gia này mới chính thức tuyên bố tham gia cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Theo những người gần gũi với ông Biden, nhà chính trị gia này ban đầu khá lo lắng sự ảnh hưởng của chiến dịch tranh cử và giới truyền thông đến gia đình vốn đã chịu nhiều tổn thương của mình. Bên cạnh đó, trái ngược với Tổng thống Mỹ Donald Trump là một tỷ phú, ông Biden không có nhiều tài chính để vận động tranh cử. Danh tiếng của ông Biden cũng kém hơn Tổng thống Trump. Tuy nhiên bù lại, ông Biden lại có kinh nghiệm trong chính trị cũng như sự ủng hộ của một bộ phận cử tri muốn chấm dứt chiến tranh thương mại cũng như nhiều xung đột mà Mỹ đang xa lầy. Tất nhiên, do là đối thủ nên quan điểm tranh cử của hai chính trị gia này là khác nhau – Ông Biden phản đối chính sách hạn chế dòng người nhập cư, ủng hộ Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, đồng ý Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu và có quan điểm đa chiều hơn về chiến tranh thương mại với Trung Quốc. Nói chung, ông Biden được đánh giá là có những quan điểm tương đồng với cựu Tổng thống Barack Obama trước đó. Vợ của ông Joe Biden là bà Jill Biden trong nhiều năm đã là cố vấn đáng tin cậy của chồng. Jill Jacobs sinh năm 1951 và lớn lên ở ngoại ô Philadelphia. Cha bà làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, còn mẹ là một bà nội trợ. Năm 1972, Joe Biden phải đối mặt với điều khó thể tưởng tượng. Người vợ trẻ và con gái cùng qua đời trong một tai nạn ô tô. Ông một mình nuôi nấng hai con trai nhỏ, cả hai đều bị thương trong vụ tai nạn. Bà Jill Biden chính là nguồn động lực tinh thần Joe Biden sau thảm kịch gần 5 thập kỷ trước. Cựu Phó Tổng thống Mỹ viết về người vợ thứ hai trong cuốn hồi ký năm 2007. Cô ấy đã đưa cuộc sống của tôi trở lại – Hai người kết hôn vào năm 1977. Họ có một con gái chung là Ashley, sinh năm 1981. Dù bận bịu chăm sóc cho gia đình, bà Jill vẫn lấy hai bằng thạc sĩ và cuối cùng có bằng tiến sĩ giáo dục. Bà đang giảng dạy tại trường đại học cộng đồng Bắc Virginia. Vợ chồng Biden trải qua hai lần tranh cử tổng thống thất bại, 8 năm Biden làm phó tổng thống và vượt qua nỗi đau khi con cả Bell qua đời vì ung thư. Bà ấy đã giúp gia đình gắn kết với nhau, Biden nói trong một video được chiếu trong Hội nghị Toàn quốc Đảng Dân Chủ hồi tháng 8, khi ông mô tả ảnh hưởng của bà Jill đối với gia đình vốn trải qua nhiều bi kịch. Bà Jill đảm nhận vai trò đệ nhị phu nhân vào năm 2009 khi chồng bà trở thành phó tổng thống của Barack Obama.